Xin chào quý vị đầu tư ạ. Hãy dừng ngay đầu tư giá trị và hãy chuyển sang đầu tư tăng trưởng. Đó là nội dung hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn. Tại sao chúng ta lại nên đầu tư tăng trưởng mà chúng ta không đầu tư giá trị? À, như các bạn đã biết thì uh, trong giới đầu tư thì có hai trường phái mà chúng ta đang thấy là cạnh tranh rất là khác nhau quyết liệt. Đó là trường phái đầu tư giá trị và trường phái đầu tư tăng trưởng hai trường phái này có điều gì giống nhau và điều gì khác nhau với các trường phái đầu tư giá trị thì các bạn biết rằng là có một cái nhân vật cực kỳ nổi tiếng cực kỳ lớn và ai cũng có thể biết đó là ngài Warren Buffett à, thứ hai là cha đẻ của đầu tư giá trị đó là Benjamin Graham còn một trường phái khác cũng được kết hợp bởi đầu tư gọi chúng ta là đầu tư cơ bản nhưng đây chúng ta một chiến lược có sự kết hợp giữa đầu tư kỹ thuật và đầu tư cơ bản đặc biệt là các cổ phiếu tăng trưởng hay chúng ta gọi là đầu tư theo đà tăng trưởng đó là chiến lược của Pitzer những người mà có thể tìm kiếm những cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu có mức lợi nhuận rất là cao và sau này nếu chúng ta ai có theo dõi để ý hoặc là đọc những cuốn sách của Mac Mini hoặc William Monell và ở đây các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều các nhà đầu tư đã đạt được mức lợi nhuận rất là cao như là David Ryan hoặc là Mark Tichen thì có rất nhiều người đã tạo ra một khối tài sản từ một vài chục nghìn đô và trở nên giàu có hàng à, triệu USD hoặc là vài chục triệu USD trong thời gian rất ngắn à, vì sao chúng ta lại nên đầu tư à, theo đà tăng trưởng mà chúng ta không đầu tư giá trị thì trước mắt chúng ta có những cái cách để so sánh một cách đơn giản như sau thứ nhất là đầu tư giá trị thì thông thường chúng ta uh, có thể đầu tư với số vốn rất là lớn đúng không ạ thường là như vậy và đa phần các nhà đầu tư đó là các nhà đầu tư quản lý quỹ à, thường thì họ mua cổ phiếu và nắm giữ rất là dài khi mà cổ phiếu đang ở trong cái chúng ta gọi là mất giá hoặc là có thể bị phá sản và họ thâu tóm doanh nghiệp tái cấu trúc để à, tạo ra một cái doanh nghiệp mà phát triển trong tương lai à, tuy nhiên thì với các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta không có quyền chi phối không có quyền mua nắm giữ để lâu dài bởi vì chúng ta còn gì ạ cuộc sống chúng ta cơm áo gạo tiền rất nhiều cái thứ khác nữa nên đây là một cái bất lợi với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta còn với đầu tư tăng trưởng thì chúng ta có thể là đầu tư theo các quỹ cũng rất nhiều quỹ đầu tư tăng trưởng nhưng tuy nhiên thì các cá nhân chúng ta có sử dụng chiến lược này mang tính chất là linh hoạt bởi vì chiến lược này nó giúp chúng ta thứ nhất là gì ạ à, đảm bảo được cái tốc độ ờ, lợi nhuận trong thời gian rất là ngắn à, thông thường thì một cổ phiếu trước khi mà bước sang một cái giai đoạn tăng rất mạnh thì nó cần phải từ cái giai đoạn tức là giai đoạn đầu tư giá trị tức là giai đoạn giá trị thực của nó bước sang giai đoạn tăng trưởng thì thay vì chúng ta đợi ở giai đoạn đầu tư giá trị mà chúng ta chuyển sang một giai đoạn tăng tốc ngay cổ phiếu thì đó là cái sự khác nhau vậy đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị thì chúng ta thấy rằng là đầu tiên ờ, điều thứ hai đó là ờ, đầu tư giá trị thì chúng ta mua mua thấp bán cao đúng không chúng ta mua khi mà cổ phiếu tiếp tục giảm và giá rẻ chúng ta bán giá cao hơn còn đầu tư tăng trưởng thì chúng ta mua cao bán cao hơn nữa và với việc mà mua cao bán cao nữa thì nó giúp chúng ta gì ạ tiết kiệm được thời gian chúng ta không phải đợi 3 đến 6 tháng hay là Ờ, một vài năm khi mà cổ phiếu chúng ta thấy rằng là uh, tiếp tục uh, tích lũy tiếp tục tích lũy trong uh, trong thời gian rất là dài đúng không còn đầu tư giá trị thì có thể thường thì cổ phiếu có thể lao dốc thường thì cổ phiếu tích lũy có thể 3 tháng 6 tháng thậm chí là một năm vậy khi mà chúng ta tích lũy như vậy thì điều tiếp theo chúng ta thấy rằng là gì ạ chúng ta mất chi phí cơ hội tại vì trong cái đầu tư giá trị ấy thì có thể chúng ta phải đợi rất là lâu năm mà không biết bao giờ cổ phiếu đi lên được và đặc biệt là khi mà chúng ta đầu tư giá trị ấy, thì cái việc mà phụ chúng ta phụ thuộc rất lớn vào các tổ chức các quỹ có những cái quỹ khi mà cổ phiếu tốt rồi họ mua họ thâu tóm họ không cho lên nữa và họ vẫn giữ cổ phiếu ở mức giá nhất định còn đầu tư tăng trưởng thì lại khác khi mà cổ phiếu bước vào đầu tư tăng trưởng bước vào một giai đoạn tăng tốc á, thì ờ, thông thường các tổ chức các quỹ họ nhìn thấy cổ phiếu này tiềm năng họ tham gia mua rất nhiều họ uh, có những chiến lược vơ vét cổ phiếu và lúc đó cổ phiếu tăng là rất mạnh những cái thời gian mà chúng ta đợi chờ với những cổ phiếu tăng trưởng thì chúng ta thấy là chúng ta không phải mất thời gian đợi chờ và thường thì khi mà chúng ta mua là cổ phiếu đã bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh đấy là một trong những cái sự khác biệt giữa đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị tiếp theo là đầu tư giá trị thì với các quỹ với các tổ chức thì thông thường nó mang độ an toàn rất là cao còn với các nhà đầu tư cá nhân thì thực sự theo Dũng thì nó không có độ an toàn cao lắm bởi vì thông thường khi mà cổ phiếu lỗ hoặc cổ phiếu giảm thì chúng ta lại mua trung bình giá xuống và à, thường thì lỗ nó lỗ nhiều hơn và bạn nhớ một công thức là nếu chúng ta lỗ 5% thì chúng ta phải lãi 6% hòa vốn nếu chúng ta lỗ 40% thì chúng ta phải mất 69% à, hòa vốn thì trong đầu tư tăng trưởng thì ờ, có điều khác biệt à, đầu tư tăng trưởng thì chúng ta chỉ mua cổ phiếu trong một xu tăng và khi mà cổ phiếu bị vi phạm cắt lót thì phần lớn các nhà đầu tư tăng trưởng họ ờ, có một chiến lược đó là cắt lót khoảng 6 đến 7 phần trăm nên để vi phạm cái, cái quá trình mà bị thua lỗ hay là rủi ro thì với chiến lược đầu tư tăng trưởng thì những bậc thầy như Mark Mini như Guillermo Nell như là Mark uh, dancer thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều các à, à, bậc thầy như vậy thì thực sự là họ họ đưa ra cái quá trình um, quản trị rủi ro rất là tốt trong quá trình đầu tư của mình nên đây là những cái đặc điểm cơ bản của các nhà đầu tư tăng trưởng và bạn biết một cái điều nữa đó là với chiến lược đầu tư tăng trưởng thì thông thường chúng ta có thể là mua tức là chúng ta gọi là uh, tái cấu trúc rất là nhanh với những cổ phiếu thì có thể là nó tăng trưởng trong một đến à, hai quý đấy là những cổ ờ, phiếu ngắn hoặc có thể cổ phiếu tăng trưởng 1 đến 2 năm nên sau hết chu kỳ tăng trưởng thì chúng ta có thể tái cấu trúc sang những cổ phiếu tăng trưởng khác còn với đầu tư giá trị thì các bạn thấy là các bạn nắm giữ cổ phiếu 1 2 năm nên chi phí cơ hội của bạn rất là cao và đặc biệt là cái cổ phiếu đó mà lại cổ phiếu mà à, các cái tổ chức họ thâu tóm và họ không thể mua được hết cổ phiếu để họ chuyển đổi họ tái cấu trúc thì cổ phiếu đó có thể nằm dài và không lên được nên chính vì vậy thì bạn nên nhớ rằng với các nhà đầu tư tăng trưởng mà Dũng theo dõi trong uh, suốt quá trình nghiên cứu của mình thì Dũng thấy rằng là phần lớn các nhà đầu tư tăng trưởng uh, từ những số vốn như Mac Mini từ 200.000 USD sau 5 năm ông đã kiếm được mức lợi nhuận đó là lên 30 triệu USD và có rất nhiều nhà đầu tư như là mắt cũng tương tự như vậy cũng tạo ra mức lợi nhuận 2 đến 300 phần trăm một năm cái điều mà chúng ta cần biết ở đây là với chiến lược đầu tư tăng trưởng bạn cần phải kết hợp giữa hai trường phái đó là trường phái phân tích cơ bản với những cái cổ phiếu mà có những cái dòng tiền lớn tham gia vào hay là những yếu tố mà chúng ta gọi là những cái à, chất xúc tác để tác động lên cho cái việc xu hướng tương lai nếu bạn để ý những cái cổ phiếu như Amazon đúng không ạ Tesla hoặc là những cổ phiếu mà chúng ta theo dõi những cổ phiếu công nghệ như vừa rồi á thì có tốc độ tăng trưởng rất là mạnh cái quan trọng là khi bạn biết là cổ phiếu đến thời điểm nào bạn cần phải bán ra và thời điểm nào bạn cần phải mua vào và bạn biết rằng nếu chúng ta sử dụng chiến lược đầu tư giá trị cho các cổ phiếu công nghệ thì gần như chúng ta không mua được giống như là Warren Buffett thì ông gần như là không mua bất cứ cổ phiếu công nghệ nào nếu giả sử chúng ta đặt ra một câu hỏi là nếu ông chỉ cần tham gia cái cổ phiếu Tesla hoặc Amazon thì không biết tài sản của ông đã tăng mạnh như thế nào nhưng vì cái hành vi cũng như là cái, cái tư duy của ngài đó tập trung vào chiến lược đầu tư phù hợp với tính cách của ông thì ông chỉ dùng chiến lược như vậy thôi còn với các bạn khi mà chúng ta có số vốn khoảng độ một vài trăm triệu một vài tỷ thậm chí một vài trăm tỷ số chúng ta không phải là một à, tỷ USD hoặc là nhiều hơn như vậy thì chúng ta có thể sử dụng chiến lược đầu tư tăng trưởng để giúp chúng ta cải thiện Ờ, cái phương pháp cải thiện được cái lợi nhuận cải thiện được ờ, doanh thu của mình trong một năm và khi mà Dũng chia sẻ chiến lược này có thể có rất nhiều bạn không biết và nghĩ rằng đây là một cái chiến lược nó mang tính chất là nó không ờ, khả thi nhưng tuy nhiên thì tất cả những cái gì mà Dũng chia sẻ thì các bạn hãy theo dõi theo dõi theo dõi hết những video của Dũng theo dõi một quá trình mà Dũng chia sẻ để các bạn nhìn thấy đây là những điều thực tế bởi vì trong những năm gần đây như là năm 2015, 16 đến thời điểm này thì các bạn thấy rằng tất cả những cái thời điểm Dũng chia sẻ cổ phiếu tăng trưởng chia sẻ những cổ phiếu mà có tốc độ tăng trưởng cao tốc độ uh, tạo ra doanh thu lợi nhuận cao thì các bạn thấy là nó đều có những cái công thức giống nhau và bạn thực sự cần phải thay đổi tư duy của mình đó là đầu tư giá trị đầu tư theo uh, xu hướng giảm và thay vì đó thì chúng ta phải đầu tư theo xu hướng tăng và có một câu nói rất là quan trọng đó là xu hướng là bạn mà nếu chúng ta đi ngược xu hướng đó là kẻ thù đúng không ạ vậy chính vậy nếu chúng ta làm những cái điều gì nó ngược xu hướng trong cái tâm trí chúng ta thì đấy là kẻ thù và các bạn có thể theo dõi một số các cổ phiếu ở đây để các bạn thấy là những cái cổ phiếu tăng trưởng nó đều có tốc độ tăng rất là nhanh sau đó thì ở ờ, hết chu kỳ nó là bước vào một giai đoạn ngủ yên và chúng ta đấy gọi là bước vào một chu kỳ suy thoái ok đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng cái cổ phiếu đầu tiên có lẽ là các bạn nhìn thấy là một cái cổ phiếu VCS một cổ phiếu mà nếu những ai mà tham gia cổ phiếu này năm 2015 đầu cuối năm 2015 16 thì chỉ trong khoảng độ 2 năm thôi bạn đã có thể lãi hơn 1.000% à, cổ phiếu này là một cổ phiếu tăng trưởng rất mạnh có lẽ từ trước đến nay chưa có cổ phiếu nào có một cái độ tăng trưởng khủng khiếp như cổ phiếu VCS bởi vì cổ phiếu này nếu chúng ta nhìn về cái tốc độ tăng trưởng nhà máy mới à, một cái sản phẩm mới đó là công nghệ mới khi mà à, chúng ta thấy là toàn bộ cái đá đá ốp lát đá chúng ta là ờ, đá cao cấp thì ờ, nó đều là đá thạch anh và được nghiền và tạo ra những cái gạch ốp lát cao cấp và cái thị trường này được bán ở Mỹ với gần như độc quyền và trong quá trình độc quyền bán những sản phẩm này với cái mức thuế ở mức là thấp thì cổ phiếu này bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh ngày xưa cổ phiếu này là thuộc um, Vinaconex tách ra bị bán ra và sau đó thì chúng ta biết rằng sau cái một thời gian ngắn thì cổ phiếu này đã uh, trở thành một doanh nghiệp thậm chí là hơn Vinaconex rất nhiều đấy là một cái uh, ví dụ để các bạn nhìn thấy và sau khi nó bước vào chu kỳ tăng trưởng quá trình tích lũy nó rất là dài đúng không ạ rất dài thậm chí là một vài năm và bạn mua ở trong những vùng này thực sự là chúng ta thấy rằng là rất là rủi ro bởi vì chúng ta không biết vào lên nhưng khi bạn biết rằng chu kỳ tăng trưởng với doanh thu với lợi nhuận với những sản phẩm mới với công nghệ mới nó tạo ra tốc độ tăng trưởng liên tục liên tục ba bốn mươi phần trăm trăm phần trăm một năm hàng quý thì bạn biết là chu kỳ nó tăng ờ, mạnh như nào việc mà các bạn nắm rõ được cái yếu tố tốc độ tăng trưởng nắm rõ được cái phân tích kỹ thuật dựa vào những cái mẫu hình hay chúng ta gọi là dựa vào giá và khối lượng bởi vì đây là cái yếu tố cốt lõi cho việc phân tích của mỗi chúng ta và sau khi mà cổ phiếu bước vào một cái giai đoạn suy thoái thì nó sẽ bước vào một cái giai đoạn tích lũy và đây là cái giai đoạn mà chúng ta gọi là mua trong đầu tư giá trị thì ở đây nó mất rất nhiều thời gian và khi chúng ta mất nhiều thời gian này chúng ta đầu tư thì thực sự là chúng ta sẽ có những mức rủi ro khá cao khi mà nó đang ở đầu tư giá trị còn rất nhiều cổ phiếu khác như là uh, những cổ phiếu như ờ, phú tài cũng tương tự như vậy cái thời gian tích lũy của nó đó là đầu tư giá trị nó mất rất nhiều thời gian chỉ khi bắt đầu nó bước vào giai đoạn tăng trưởng ở giai đoạn này thì các bạn thấy rằng là lúc này ô tô bán rất là tốt lúc này gỗ bán rất tốt nhưng cái đá chùa đá ở đây cũng là sản xuất đá thì chúng ta thấy rằng là sau một cái quá trình tăng rất là mạnh tăng trưởng rất mạnh thì cổ phiếu này cũng bước vào một quá trình chúng ta là kết thúc chu kỳ tăng trưởng bởi vì lúc này quy mô của nó rất là nhanh cái tốc độ tăng trưởng của nó rất là nhanh nó không thể lên được cái quan trọng ở đây là các bạn biết rằng khi nào nó tăng bằng những cái gì ạ à? dòng tiền lớn đó là chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật nên việc mà dựa vào phân tích kỹ thuật đặc biệt là những phân tích kỹ thuật dựa vào các mẫu hình giá khối lượng đây là cái yếu tố quan trọng nhất mà tất cả các nhà đầu tư tăng trưởng họ áp dụng nếu những ai đã đọc những cuốn sách à, phù thủy sàn chứng khoán hoặc là đầu tư như một nhà vô địch của Mark Winnie hoặc là sau này các bạn có thể um, theo dõi rất nhiều các tác phẩm khác hoặc là trước đó chúng ta cũng có thể thấy một cái tác phẩm điểm hình đó là làm giàu chứng khoán của William Neal đều cho chúng ta thấy rằng là cái yếu tố về gì ạ yếu tố về mẫu hình có kết hợp giá khối lượng là một trong những phần cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta định hướng được cái dòng tiền có tham gia vào thị trường hay không và với cổ phiếu khi mà kết thúc chu kỳ thì chúng ta biết rằng là nó bước vào đầu tư giá trị thì nếu chúng ta cứ mua trong cái xu hướng đầu tư giá trị và đặc biệt là cổ phiếu này nếu trong trường hợp mà nó không có cái sản phẩm mới không có cái điều gì để tạo ra một cái cái tốc độ tăng trưởng uh, trong thời gian tới nữa thì cổ phiếu này nó sẽ không bao lên được chúng ta có rất nhiều cổ phiếu như là hòa bình cũng tương tự như vậy chúng ta không thể nào mua ở đây vì nghĩ nó rẻ và chúng ta có thể mua ở những vùng cao hơn vùng cao nữa và nó có thể tạo ra cái mốc tăng trưởng rất là cao à, cổ phiếu không phải là chúng ta mua giá rẻ mà chúng ta phải mua bước vào một chu kỳ tăng trưởng nên thay vì chúng ta đầu tư cổ phiếu tăng trưởng và chúng ta bỏ tạm thời chúng ta hãy tạm dừng cái đầu tư giá trị bởi vì đầu tư giá trị chúng ta mất thời gian mất tiền của mất rất nhiều uh, công sức và đặc biệt là thậm chí là rủi ro khá cao nếu chúng ta không chi phối của được cổ phiếu này đấy là cổ phiếu HBC à, chúng ta có Vinamilk cũng thế trong một quá trình đầu tư tăng trưởng năm 2013 14 15 thì chúng ta thấy là một quá trình tăng trưởng rất là mạnh và bây giờ nó đang nằm trong quá trình gọi chúng ta là à, quá trình đầu tư giá trị và cái quá trình này có thể mất rất nhiều năm bởi vì để cổ phiếu này có tốc độ tăng trưởng mạnh như năm 2013 14 15 thì nó cần phải có những cái sản phẩm mới công nghệ mới nhà máy mới còn rất nhiều các yếu tố khác và một cái công ty con của cổ phiếu này có thể tới đây nó bước vào một chu kỳ tăng trưởng bởi vì nó có gì ạ có lãnh đạo mới đó là GTN đó là um, uh, sữa mộc châu đúng không ạ thì đấy là lúc mà chúng ta cần phải nghiên cứu xem là cổ phiếu này tăng trưởng như nào và bây giờ Dũng sẽ nói cho các bạn đó là một cổ phiếu tăng trưởng đó là HBC vì sao cổ phiếu này là cổ phiếu băng tăng trưởng bởi vì một cổ phiếu tăng trưởng thì cái yếu tố đầu tiên bạn cần phải nắm rõ được đó là gì ạ đó là cái tốc độ tăng trưởng doanh thu trong thời gian một hai năm nữa nó có tốt không một hai quý nữa nó có tuyệt vời hay không thì với cổ phiếu này thì chúng ta thấy là cái khả năng tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận trong một vài quý tiếp theo một vài năm tiếp theo đó là một trong những cổ phiếu mà gần như tốt nhất sàn thị trường chứng khoán hiện nay các bạn nhớ ra này Dũng có thể nói là một trong những cổ phiếu tốt nhất sàn chứng khoán hiện nay đó là về tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận doanh thu à, cái này thì à, các bạn có thể quan sát trên cái cà phê app thì chúng ta có thể phân tích được với cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong những cái quý gần đây khoảng hơn 30 phần trăm và điều tạo ra tốc độ tăng trưởng của cổ phiếu này đó là gì ạ đó là sản phẩm mới à, đó là sản phẩm mới đó là có ba lò cao đi hoạt động và lò cao thứ tư bắt đầu đi hoạt động vào quý 4 quý 3 quý 1 năm 2021 và cái sản phẩm của nó là, à, thép HRC đó là cái sản phẩm gần như là bây giờ sản xuất ra bao nhiêu là tiêu thụ hết bấy nhiêu cái thứ hai là nhà máy mới đi vào hoạt động thì thực sự là nó sẽ uh, cạnh tranh rất là tốt trong cái khu phía Nam tại vì trước nay thì uh, Hòa Phát lại không uh, chiếm thị phần lớn trong phía Nam thì bây giờ khi mà nhà máy ở Dung Quốc thì cái thực sự là chúng ta thấy là vận chuyển này rất nhiều các à, thế mạnh để giúp cái Hòa Phát giảm được gì ạ giảm được cái chi phí nên đây là một trong những cái yếu tố giúp cho Hòa Phát có thể tốc độ tăng trưởng rất là nhanh trong thời gian tới à, tiếp theo chúng ta thấy là cái vốn vay của Hòa Phát quy mô thì rất cao vốn vay khi mà à, làm thêm cái nhà máy mới mà chúng ta thấy là của thực sự vốn vay trên trên à, tổng vốn thì thực sự là thấp nên đấy là một trong những cái yếu tố mà Dũng thấy rằng là uh, một uh, những đặc tính của cổ phiếu tăng trưởng sản phẩm mới công nghệ mới có đúng không sản phẩm mới công nghệ mới nhà máy mới ban lãnh đạo tuyệt vời và chúng ta thấy là doanh thu lợi nhuận đang bước vào một cái tốc độ tăng trưởng rất nhanh đấy là những cái yếu tố mà chúng ta có thể là nhìn vào yếu tố bên trong tại vì tất cả mọi thứ cổ phiếu có lên được nó phải yếu tố bên trong chứ không yếu tố bên ngoài tuy nhiên thì yếu tố bên trong thì chúng ta cũng cần phải xem xét yếu tố bên ngoài nó có tốt hay không à, thông thường thì với các nhà đầu tư tăng trưởng thì họ xem yếu tố bên ngoài là yếu tố trọng tâm trước khi họ xem yếu tố bên trong vì sao như vậy bởi vì xem yếu tố bên ngoài để chúng ta không mất thời gian để để, để à, mua cổ phiếu trước thì lúc này là sự yếu tố bên ngoài Dũng đang thấy là cổ phiếu đang mạnh hơn thị trường chung rất nhiều bởi vì nó đã vượt qua xu hướng 52 tuần tức là xu hướng của năm tiếp theo chúng ta thấy xu hướng của nó là xu hướng trung hạn dài hạn ngắn hạn đang khá là tốt tiếp theo nữa là ở đây Dũng thấy là dòng tiền lớn đang tham gia vào dòng tiền lớn ở những cái phiên khối lượng lớn tham gia mạnh những cái đợt mà giảm điểm khối lượng thấp chứng tỏ là cổ phiếu này đang được tích lũy rất mạnh à, tiếp theo ở đây chúng ta thấy là thời gian vừa qua có một quỹ đang bán ra khi một cái quỹ mà đang bán ra cái này có thể thỏa thuận có thể là uh, bán trên sàn cái điều đó cái không quan trọng là cái khối lượng ở đây đang cạn kiệt và lượng bán ra khối lượng cạn kiệt thì đây là một trong những cái điểm mà chúng ta có thể theo dõi và mua vào vậy việc mà bạn mua thì bạn nắm giữ hoặc là để lâu dài thì với những cổ phiếu tăng trưởng này bạn nên đầu tư dài hạn hơn à, với chiến lược ở đây thì à, à, Dũng chia sẻ với quý vị các bạn đây là một cái phần rất là quan trọng đó là trong trường hợp cổ phiếu xác nhận đi lên bởi vì khối lượng ở đây bắt đầu thấp dần và xác nhận đi lên vào phiên ngày mai bạn có thể mua và thường thì khi mà chúng ta mua ở đây khoảng độ 25 đến 30 phần trăm với một cái tỷ lệ à, một cái số vốn của các bạn ờ, trong một số trường hợp thì chúng ta mua nhiều lắm là khoảng độ 5 đến 60 phần trăm và chúng ta đợi rất nhiều cái điểm mua chúng ta mua tiếp thay vì chúng ta mua một đợt ở đây bởi vì cổ phiếu tăng trưởng thì sau khi tăng ở đây nó có một số trường hợp nó có thể tích lũy lại trường hợp xấu nhất thì chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu nó có thể test lại cái đỉnh này test lại cái đỉnh này đây trường hợp xấu nhất nhưng với khối lượng thấp như này thì Dũng khả năng là cổ phiếu sẽ không test lại và có thể xác nhận trong những phiên tới nên nếu các bạn thấy rằng là xem những video của Dũng mà thấy giá trị thì các bạn có thể là comment chia sẻ cho rất nhiều người khác được biết bởi vì những cái kiến thức này nếu các bạn đi học các bạn cần phải mất rất nhiều tiền và đây là những cái giá trị mà Dũng muốn tặng cho những ai đã yêu mến Dũng trong suốt thời gian qua và bạn biết rằng là có rất nhiều cổ phiếu để các bạn mua trong đoạn này bởi vì thị trường chúng ta đang bước vào một chu kỳ đang bước vào một giai đoạn có thể là tăng trong ngắn hạn tuy nhiên thì nó chỉ tăng vào một nhóm cổ phiếu nhất định thôi nên việc mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng hay là cổ phiếu đầu tư giá trị đó là một trong những cái yếu tố quan trọng quyết định cái thành công của chúng ta hay không thì trong video này Dũng chia sẻ với quý vị các bạn đó là làm sao để chúng ta rời tức là dừng tạm thời mua đầu tư giá trị và chuyển bước sang đầu tư sang cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu theo đà tăng trưởng hay là cổ phiếu tăng trưởng nó sẽ có sự kết hợp giữa đầu tư cổ phiếu đang tăng trưởng tức là về doanh thu lợi nhuận uh, trong một vài quý gần đây và trong một vài năm gần đây và nó đang có xu hướng tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo và sự kết hợp đó cần phải sự kết hợp với những cái biểu đồ với những nền giá ổn định với xu hướng thì lúc này chúng ta mới biết rằng là độ an toàn chúng ta mới cao và chúng ta biết rằng là thời điểm là chúng ta mua vào thì đây là một trong những yếu tố giúp chúng ta thành công trên thị trường chứng khoán một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã đón xem theo dõi cái chia sẻ video của Dũng trong buổi tối ngày hôm nay chúc các bạn đầu tư thành công và xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều và nếu các bạn thấy là video này thực sự hay thì hãy chia sẻ cho nhiều người khác đều biết bởi vì đây là giá trị khi bạn chia sẻ cho nhiều người thì tôi cũng tin chắc rằng là bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn nữa xin cảm ơn rất nhiều và bye bye hẹn gặp lại quý vị và các bạn nếu bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy cho tôi một share và để lại comment ở phần bên dưới. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến kênh của tôi thì hãy cho tôi một subscribe và nhớ bấm chuông ở phần bên dưới để lần sau tôi phát bạn sẽ nhận được thông tin sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn.